Hello xin chào mọi người, lại là mình đây Chào mừng mọi người trở lại kênh của mình Và video hôm nay thì mình sẽ làm về desk decor Và mình sẽ trang trí lại cái bàn này Nếu mà mọi người thắc mắc thì đây là cái bùa học tập của mình Đầu tiên là chuyên mục unboxing Và mình sẽ unbox một số cái hộp ở cái tủ để mình uh, sử dụng dùng để decor trong video này Tất cả những cái hộp này thì mình đều mua ở Miniso Và mình sẽ để link ở bên dưới để cho mọi người tham khảo nhé và mình thấy cái những cái hộp của Miniso này rất là rẻ và nó cũng rất là chắc chắn nữa mình có đặt ba cái hộp và cái nào mình cũng cảm thấy ưng cả ấy Nhất là cái hộp trong suốt này Nó rất là chắc chắn nhưng mà nó hơi bị nhỏ một tí Đầu tiên mình có cái tủ này thì mình không biết gọi tên nó là gì ấy kiểu một bên đựng bút và một bên thì có hai cái ngăn tủ để mình đựng đồ linh tinh bên trên thì có dán một cái sticker này nhưng mà mình nghĩ tí nữa mình sẽ bóc ra và cái ngăn kéo này nó rất là chắc chắn và nó làm rất là khít đấy rất là đẹp ở trên mọi người có thể đựng đồ nữa Và tiếp theo là một cái hộp này Cái hộp này bình thường mình thấy trên Shopee bán là 100 nghìn một hộp Nhưng mà mình mua với uh, giá hình như chỉ có 60 nghìn thôi Và nó rất là chắc chắn và rất là đẹp Tuy nhiên cái ngăn kéo nó hơi bị chắc một tí ấy, Nên là nó hơi khó Tiếp theo là cái tủ mình yêu thích nhất Đây là cái tủ trong suốt của Miniso Cái này nó rất là dày, rất là chắc chắn Và cái túi bọc ở ngoài thì nó hơi bị cứng ấy Để nó bảo vệ sự trong suốt cho cái tủ này ấy. Nên là khi mà mình bóc thì nó hơi bị gian nan một tí mình thấy cái tủ này rất là đáng mua ấy Và mọi người cũng thích decor như mình Mình nghĩ là nên mua cái tủ này về Thật sự rất là đáng tiền luôn và bởi vì làm bằng nhựa dày rất là xịn ấy nên là cái này rất là cứng cáp và rất là nặng cái ngăn kéo của nó cũng rất là khít và mình rất là thích Đầu tiên thì mình sẽ đặt một cái kệ để máy tính ở trên đây Để mình đựng những cái hộp ấy Và có một số cái để đựng bút mình sẽ dán những cái sticker lên để cho cái này thêm đẹp hơn bởi vì nó màu trắng thì nó không xinh ấy nó hơi bị uh, à, basic quá mình thì là một đứa thích màu mè theo kích thước thì đáng lẽ cái kệ máy tính nó sẽ vừa ấy nhưng mà khi mà mình kéo vào thì nó hơi khít nên là mình sẽ mở cái nắp này ra và mình chỉ để như thế này thôi mình có hai cái hộp đựng sticker Cái hộp này thì mình cũng mua trên Shopee Mình sẽ để link ở bên dưới Tiếp theo thì mình sẽ trải thêm cái khăn trải bàn lên để cho nó không bị trắng ấy Tất cả đều một trắng nên là mình trải cái khăn này làm điểm nhấn Và mình sẽ đặt những cái mà mình uh, dự định decor lên như là những cái hộp Bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người làm một cái khung ảnh Thì trong cái video lần trước ấy thì mình có giới thiệu mọi người là cái khung ảnh mình làm ấy Nên là mọi người rất là uh, muốn làm cái khung này uhm, ừ, Thật sự nó cũng rất là dễ thôi mà nó cũng khá là rẻ tiền nữa Mọi người có thể sử dụng que kem tái chế Hoặc là như mình có thể dùng que để lưỡi các bạn ướm rồi vẽ một cái đường dọc lên như là cái mình hướng dẫn như thế này sau đấy thì mọi người tô đậm lại và cắt cái chỗ này ra và mọi người sẽ ướm thử xem là nó ok chưa cái của mình thì mình thấy khá là ok rồi và tiếp theo thì mọi người sẽ sử dụng thước mọi người sẽ uh, đo xem là cái chiều cao của cái khung này mọi người muốn là bao nhiêu và mọi người vẽ ra sau đấy thì mọi người sẽ cắt cái đường này ra và lưu ý là đừng có vứt cái mảnh nhỏ nhỏ đấy nhé Để tí nữa thì mình sẽ làm cái chân khung ấy Những cái mảnh lúc nãy mọi người cắt thì mọi người sẽ gắn lại Và sử dụng thêm một cái nữa để làm cái giá đỡ Còn cái chân thừa lúc nãy thì mọi người sẽ để làm chân khung Mọi người giữ như thế này cho nó chắc chắn một tí Rồi mọi người sẽ à, được một cái khung tranh rất là xinh Ta-da Và nó cũng không tốn rất là nhiều tiền nữa Mình sẽ để cái ảnh này ảnh này là mình tự vẽ nha mọi người và chỉ tốn khoảng 4-5 nghìn thôi và mọi người đã được một cái đề co rất là xinh như thế này Tiếp theo thì mình sẽ để những cái washi tape lên Mình rất là hay dùng washi tape Đây là cái hộp huyền thoại mà mình mua của Daily Rất là nhiều người hỏi cái hộp này ở đâu ấy Tiếp theo thì mình sẽ để những cái bút lên Mình có rất là nhiều bút và mình kiểu rất là thích sưu tầm bút ấy có tất cả các loại luôn Và cái ở dưới này thì mình sẽ để những cái washi tape bé bé vào để cho nó khỏi trống. Hồi xưa thì mình hay được tẩy ở đấy ấy. Đây là cái hộp mình chữ hình dáng to thì bây giờ mình sẽ chuyển sang cái hộp bên này hết luôn. Cái hình dáng này thì mình mua ở trên Shopee Mình cũng để link ở bên dưới cho mọi người nhé Ngăn trên thì mình sẽ để những cái uh, giấy nhớ, giấy nốt Cái này thì mình mới mua ấy Và mình thấy có những cái to-do list mình rất là thích Tiếp theo là những cái dập Cái này thì nó sử dụng để làm bullet journal Và có một dao dọc giấy nữa bởi vì khá là trống ấy nên mình sẽ dính sticker lên cái tủ này Và để những cái đồ còn lại mình cần thiết vào cái hộp bút này Đây là bút Posca Bút này để vẽ lên cái giày ấy Và cái này cái chân đứng này thì mọi người cũng có thể biết ở trong cái video mà daily vlog của mình hôm trước ở trên thì mình sẽ đựng washi tape uh, mình rất là nhiều washi tape ấy đây không phải là tất cả đâu mà có nhiều hơn nữa ấy nhưng mà mình kiểu không biết để ở đâu ấy vì cái tủ này khá là bé và cái ngăn ở dưới thì mình sẽ để những cái hình dán mà mình chưa bóc và máy tính cái này là để làm gáy của vợ ấy Bây giờ thì mình sẽ trang trí những cái ờ, con mô hình của mình Mình rất là thích những con mô hình Và trên bàn học của mình không thể thiếu nó được Và mô hình mình thích nhất là mô hình Dimu này Mình thật sự thấy những cái bánh này rất là cute ấy Đây là một cái khay đất nặn mình tự làm Mình sẽ để đá ở đây Đá này là đá phong thủy nha Và tất nhiên phải có đèn học nữa mình sẽ treo con mèo này ở trên này kiểu nó lửng lửng ấy giống như trong phim ấy nó hay bay linh tinh ấy và đây là outro của video mình đã quay một số đoạn nhỏ để mọi người xem Và video của mình đến đây cũng hết rồi Mình rất là cảm ơn mọi người vì đã xem hết video này Mọi người đừng quên like, share và subscribe kênh của mình nha Hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau Bye